Ok anh em và bây giờ chúng ta cùng trở lại với một cao thủ tăng trưởng môn Thiếu Lâm Thực sự là lâu lắm rồi là Khải muốn làm series soi tất cả những cao thủ tăng trưởng môn thắng vừa rồi cho anh em xem Thì à, đây chúng ta cùng trở lại tiếp tục với một cao thủ No 1 Thiếu Lâm anh em à Có thể nói đó là môn No 1 Thiếu Lâm Lên ngôi tăng trưởng môn là thực sự là anh em không còn gì để chờ nữa anh em à Hiện tại đang là top 2 của Thiếu Lâm cũng như là top 1 Và đây là Thiếu Lâm tăng trưởng môn SG Dung Nhi anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của anh cao thủ này thử như thế nào anh em ơi Hiện tại đang có cho mình hai món vàng trong người đó là một con bông tiêu và một cái nón định quốc. Anh em cùng xem sơ qua rồi nha. Còn mục tiêu này thì là phần thưởng khảo nghiệm ban hội trong tháng vừa rồi. Anh ta đã cạnh tranh cho mình được top 1 cá nhân và lấy cho mình một cái tên đó là SG Dung Nhi. Khẳng định cái uh, sự cố gắng như là cái đập tốt của mình quá chất lượng. Có cho mình cái top 1 và con ngựa này vị trí như Khải có nói ở vừa rồi thì con người này nó nằm giá phải tầm từ 5 đến 70 triệu nha anh em không ít đâu mọi người đó tùy theo giá của anh em tự nghĩ như thế nào nghĩ anh em tin hay không quyền của anh em ở server này thì anh ta đã bỏ ra khoảng hơn gần 70 chai Để có thể lái con ngựa bông tiêu này nha anh em 70 triệu Việt Nam đồng Đó Con ngựa quá đẹp anh mà à 500 sinh lực Và có vòng sáng chiếu mã Rồi Tiếp tục đây là một cái nón cực phẩm đình quốc Sinh lực 50 và phòng thủ 30 Thì cái nón này thì đang ở server này cũng vậy anh mà Cái nón này vừa rồi anh ta đấu giá lên đến hơn 20 triệu Việt Nam đồng anh mà ơi Hơn 20 triệu Việt Nam đồng nha anh em Hơn 20 triệu Việt Nam đồng nha mọi người Đó thì con ngựa với cái cái này không đã gần 100 triệu rồi nè em đã gần 100 triệu rồi đó rồi chúng ta cùng chờ tiếp tục đến là một cái đao một cái đao thiệt sự là quá đẹp anh em ơi tốc 30 sát thương 35 điểm và 87% một cái đao thì không khác gì một cái đao tăng trưởng môn tháng tiếp theo tháng tiếp theo thì nếu như anh em nào đạt tăng trưởng môn thì sẽ được một cái vũ khí ờ, vàng nha anh em tốc 30 sát thương 35 và top 30 về Sơn Dương 35 và 85%. Đó là cái việc vũ khí tăng trưởng môn tháng tới thì anh em cùng chờ đợi tháng sau thử như thế nào nha. Cái, cái vũ khí này thì lúc đó anh ta mua có thể là tầm 30 triệu gì đó Khải không nhớ này mà. Hình như là 25 30 triệu gì đó Khải không nhớ. Đó, một cái đao thiệt sự quá đẹp này mà. Đó, dành cho thiếu lâm đao. Rồi, sự hướng mình một gia truyền kháng cả 17, thời gian phát độc 30 và sinh lực và kháng quanh 10, 12. Giá chiên này cũng dạng vào nằm hàng nô đây mà Đỡ mà nói giá chiên này phải bèo lắm phải từ 5 đến 10 triệu Và dạ, con dạ, con số có thể nằm ở giữa Cái đó anh em từ từ hiểu nha Thế Khải không rõ lắm Từ 5 đến 10 triệu Đó giá chiên quá đẹp Một cái áo thiệt sự áo này quá đẹp em ơi 40 sinh lực 160 và nội lực 112 và kháng banh và thời gian độc áo này theo như Khải tìm hiểu thì áo này lúc đầu là có cao thủ mua cho mình cái áo này với giá là 4 triệu hoặc 5 triệu gì đó Khải không nhớ nhưng mà ở đầu server cái áo này đã có người mua giá 4 triệu hơn đó rồi view 6 người chết đây. Rồi tiếp theo chúng ta có thể đợi đây là một à... Từ từ nó người bị đeo cái Đang sửa đi thôi Đây anh em ơi Tiếp theo thì chúng ta cũng có thể xem đây là một đai lưng làm chậm 40 Thì nó cũng tầm uh, hơn chục kim Khoảng 7-800 nghìn cho đến 1 triệu anh em 40 đai lưng Và một uh, bao tay kháng hậu 25 dòng 1 Chón 20 Chón không kết được rồi và tiếp theo đây là một cái nhẫn chón có thể nói là một nhẫn nô 1 kháng họ 13 và chón 40. Nhẫn này thì mua bao nhiêu Khải không rõ nhưng mà Khải nghĩ chắc bèo lắm cũng phải từ 3 đến 5 triệu nha anh em. 3 đến 5 triệu nhẫn này đấy. 3 đến 5 triệu Việt Nam đồng cái nhẫn đó. Hiện tại là nô 1 server chưa có chiếc thứ hai nha anh em. Chưa có chiếc thứ hai. Tiếp tục đây là một cái nhẫn nô 1 nữa, một cái nhẫn làm chạm 40. Sinh lực 8x. Nhẫn này bèo lắm cũng từ 3 triệu đến 5 triệu nha mọi người. Từ 3 triệu đến 5 triệu. Đó, anh em tự tham khảo. Rồi, một đôi giày, đôi giày cũng khá là chất, 22, 13 kháng hỏa và chống 40. Đôi giày này Khải nghĩ chắc cũng tầm 1 à, đến 2 triệu chứ cũng không cao lắm. Tại vì sinh lực không có nhiều, kháng hỏa cũng thật quá thấp. Một ngọc bội kháng lôi sinh lực lực những ngọc bội này khoảng tầm 2 300 000 ở server thôi anh em ơi. Tại vì à, server à, này đồ này nó ra ngọc bội khá nhiều. Gọi là đồ đồ nó ra đồ rất là nhiều cái ngọc bội như thế này. Hiện tại hôm trước Khải có một cái. Hiện tại đang có cho mình một kháng cảnh năm từ mặt nạ như là kháng cả năm từ uh, sức thì lượng ạch này kháng khá cao nè và một phi phong cái năng có một cấp và một cái ngọc bội tăng trưởng môn uh, một cái ăn tín chứ một ăn tín tăng trưởng môn dành cho thiếu lâm đó là skin đao trên nít skin bỏng trên nít và skin đặc ma đầu giang trên nít đó hiện tại ạch này thực sự là một sức đồ lên đến hơn 100 chai này mà hơn 100 chai này mà anh em có thể truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến sư net và đây là mấy chủ S8 server đồ xanh hoặc đạo một tây em ơi và mấy chỗ là Phật Sơn ký sử nha mọi người F8 Phật Sơn ký sử Chung là đô này hơn 100 chai anh em ơi Thiệt sự anh em có tin hay không anh em có thể truy cập ngay chân chỗ để anh em có thể tìm hiểu server này như thế nào nha Đó nhiều anh em cứ bảo bóc phát đi Cứ bóc phát anh em muốn bóc phát anh em cứ comment bên dưới nha anh em <laughs> Quá đẹp Hiện tại sở hữu của mình là đủ mất 80 chón anh em ơi Từ nhẫn và đôi giày 80 chón Và tiếp theo là 80 chậm từ đai lưng và nhẫn Đó Đừng hỏi có cho mình bao tay Nhẫn Giày và kháng tất cả từ uh, gia chiên và những kháng tất cả còn lại như là thiếu băng tinh mặt nạ rồi ăn này thì đang có cho mình một kỹ năng cũng có từ phi phong cũng như là nếu như có nhất cử trong đời chắc chắn sẽ có rồi thì ăn này đang có cho mình hai kỹ năng vẫn có nha nam nếu như mang tiếp tục cho mình được một cái phi phong chỗ này nữa thì ăn này sẽ lên được cho mình ba kỹ năng vẫn có nha mọi người và kèm với một cái ấn tính này 9x thì chắc chắn với anh em rằng là skin 9x sẽ lên cho mình 24 skin nha mọi người. Đó. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ SG Dung Nhi một cầu thủ thiếu lâm no 1 một làm gì sẻ ủng hộ chơi năm ơi và những video tiếp theo này anh em muốn comment uh, soi đồ cầu thủ nào thì khải sẽ tiếp tục soi đồ những cầu thủ tiếp theo tăng trưởng mong cho anh em xem nhé đừng quên khải hay up video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày và cũng như là like trực tiếp vào lúc 7 giờ 15 phút hàng ngày nha mọi người 7 giờ tối nha anh em ơi và anh em ờ, xem video đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ chơi nhé cảm ơn em rất nhiều